Chi Um Triumph Citroen là một mẫu retro phong cách thuần cổ điển mang một cấu hình động cơ 900cc, một cấu hình nhỏ nhất trong những dòng xe retro hiện có của Chi Um hiện nay, vì chúng toàn sử dụng động cơ trên 1000cc. Chiếc xe này mang đến tôi một cảm giác gì đó rất châu bò, nồi đồng cối đá vì trên xe có khá nhiều chi tiết được làm bằng kim loại. Mọi chi tiết tạo ra một thân xe với tổng thể khá dài, trông như một chiếc du thuyền trên cạn vậy. Để tôi trải nghiệm thử một vòng nhé. Cái này là cái gì? Chỉnh độ sáng đèn. Chỉnh độ sáng đèn. Bách lóc và điện thoại. Rồi cầm ok mình đang ngồi trên một đống tiền các bạn ơi cái ờ, à ok cho mượn đường vòng nha mình đang ngồi trên một đống tiền các bạn ơi trời ơi nó như cái phi thuyền vậy đó ơi trời đất ơi trời con này con này con này đây là đang số 2 nha trời má má vãi shit mình đang ngồi trên rất nhiều tiền các bạn ơi chiếc Triumph Street Twin 900 phân khối giấy của nó là 340 triệu hơn giá ra giấy rồi là 370 nãy giờ là mình để zin về mình chạy mình chưa có chuyển cái mốt đó nha chưa có chọn cái mốt ở đây nó có nhiều mốt nữa mà mình mới chạy có số 2 à ông nội ơi không biết diễn tả bằng từ gì luôn anh em không biết diễn tả bằng từ gì luôn trời ơi nó phê mà cố luôn dặn là có dặn là có con này ga điện con này nó là ga điện chứ không phải là ra dây những xe này ngán ngầu bạn ơi ngán ngầu bà cố luôn tiếng này là không có điện gì đâu luôn á cái con của nó êm nó vô ngọt tặc tặc tặc móc khác nào dính cách đó luôn nó không có mà cọc cọc cọc như là của con đúc của mình đâu trời má ơi nhiều tiền có khác oh no đi vô cái đường kẹt tại vì nó hỗn quá cũng rác lắm rồi